Dieu. giới cúng dường nhất thiết Phật tôn pháp chư Bồ Tát vô biên thánh văn chúng cập nhất thiết thân hiền duyên khởi quang minh đại xưng tinh tác Phật sự phổ huân chư chúng sinh giải phát bồ đề tâm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 đại đạo sư viễn mãn tương đảnh lễ chư phật na siêng tu đạo thiếu khổ hành có làm cắt na bỏ thiện thịt xương đầu mắt na tủy não cung dưỡng cha mẹ tâm đảnh lễ chư Phật chuyên tu đạo hiếu khổ hạnh khó làm quốc thành thế tử chẳng ngăn ngại voi ngựa bảy bao chẳng ham tiếc dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ trí tâm đại đảnh lễ chư phật siêng tu đạo hiếu khổ hạnh khó làm thực hành tinh tấn bố thí trì giới đa văn thiện định trí tuệ đầy đủ cứu độ cha mẹ chí tâm đảnh lễ chư bồ tát học theo chư phật khổ hạnh khó làm bao nhiêu cha mẹ chỉ a tâm a đại a lễ a chư a hiền thánh a tăng a tinh a tấn a tu a hành a đền ơn a hiếu a dưỡng a cứu a độ cha mẹ chi tâm đảnh lễ ân đức sinh thành cha mẹ quá khứ hiện tại vì lai a tâm a đại đảnh lễ a công a lao a dưỡng a dụng cha mẹ quá khứ hiện tại vì à, lai thế tổ an tọa tụ. kinh đức phật thích ca trong tiền kiếp bao hiếu cha mẹ tôi nghe như vậy một thuở nọ đức phật ở tại thành vương xá trong núi kỳ xà quật cùng với các vị đại tỳ kheo hai vạn tám ngàn người đều là những bậc cho làm đã xong pháp hành đã lập không còn phải chịu luân hồi sinh tử tâm đưa từ tại đa đại mọi người sông suối trời phi nhân chẳng hay là chính tôn giả đã tự đem trí lực của mình để hỏi như lai tôn giả a nan bạch phật lạy đức thế tôn không phải chư thiên long quý thân nhân phi nhân hiện ra báo con mà do vừa rồi đúng ni tất thực ở giữa đường gặp đồ đạc của hàng lục sư là tán giả đi kiện tử đã đem lợi nhục mà tôn giá nan bèn đến trước phật thuận hết những sự tình như trên bấy giờ cho được vì phải chịu thân như thế cho nên tâm tất cả chúng sinh hữu duyên ở mười phương đều tụ họp trong đại chúng đây diễn nói chỉ bày kinh điển vi nói về nhân duyên khổ hạnh yêu thương đối với cha mẹ bấy giờ đừng chánh pháp ở đời hai mươi tiểu kiếp tướng pháp cũng ở đời hai mươi tiểu kiếp trong thời thượng và tí thân hình của thái tử tu xà đề sang lặng như sắc hoàng kim bảy chỗ nơi cơ thể đều đầy đặn cân đối nhân tướng đầy đủ tuổi mới lên bảy của cha rất yêu quý không bao giờ tạm rời bên lòng lúc ấy có vị thần coi cung điện báo mộng cho đại vương biết đại thần la hầu gần đây sinh tâm ác nghịch âm mưu cưỡng ngôi vua đã giết hai phủ phương la xa đồng thời phát động bốn binh tổng đã bắn hai anh của đại vương kẻ phản nghịch ấy đã giết hai anh của đại vương trốn đi trị nước vì vậy mà tôi báo cho vua thường thì phải trải qua mười bốn ngày suy nghĩ như vậy rồi vua liền cho chuẩn bị lương thực trong bảy ngày và cho ngày nay phải người tay bên phải tức thời đỡ lấy gươm nắm chặt tay vua cha tâu cha cha đình làm gì thế hả cha phủ vương buồn giàu không lóc khẽ báo tai tử ta này buồn giết mẹ con để lấy thịt này nuôi sống cha và bảo toàn đánh cho con vì nếu không giết mẹ con thì tất cả chúng ta cũng sẽ chết tăng ta đây đây không biết sống thác lúc nào thấy cha vì muốn cho con sống nên cha có ý định giết mẹ con tại tứ tu xa để liền tâu với vua cha nếu vua cha giết mẹ con con cũng không ăn vì chưa bao giờ bà ở đâu lại có những người con dám ăn thịt của mẹ mình đã chẳng dám ăn tất nhiên con cũng sẽ chết vua cha ngày nay sao lại không giết con đi để cứu sống mạng cho mẹ vua nghe con nói như thế buồn đầu vật vã. ngất xỉu ra đất nói nhỏ với con con cũng như con mắt của ta chưa bao giờ và ở đâu lại có người tự khoe mắt mình để mang này cúng dường cha mẹ cha mẹ ngày nay đều các thân mạng con một không được bao nhiêu ngày máu thịt sẽ bị hôi thối vậy kính xin cha mẹ đừng giết chết ngay mà con nay chỉ xin cha mẹ một điều mong cha mẹ đừng làm trái con nếu trái con con không phải là cha mẹ hiền từ của con nữa vua cha bảo thái tử cha mẹ sẽ không làm trái ý con con muốn xin điều gì thì cứ nói ngay cho cha mẹ biết tai tứ tu xả để thưa con này chỉ xin cha mẹ cho con một điều là cha mẹ hãy thương con có thể ngày ngày đêm giao xéo thịt nơi thân thể của con cắt chừng ba cân và chia làm ba phần hai phần để dâng cha mẹ còn một phần cho con ăn đế tử nuôi sống tánh mạng bây giờ cha mẹ liền theo như lời của con nói ngày ngày cắt ba cân thịt và chia làm ba phần hai phần chia cho cha mẹ còn bốn phần cho con ăn để tạm sống sống đỡ thân mạng mong đi đường đến nơi đến chốn con phải đau đớn như thế này Nay đường ấy còn xa chưa đến được nơi đã định Mà thịt con cũng đã hết tất nhiên đều sẽ bỏ thầy cả ở đây Thái tử tu xà để nói nhỏ với cha mẹ kính thưa cha mẹ con dân thịt của con để cung dường cha mẹ đã đi được tới nơi đây tinh ra đường trường chỉ có một ngày nữa là đến mà thân thế con nay không còn làm sao cử động được nữa chắc con sẽ bỏ tánh mạng ở đây mất con sẽ không còn có thể theo cha mẹ cùng đi đưa xin cha mẹ ngày nay không nên nghĩ ngợi theo thói thường tình để rồi cũng bị chết cả đời đây con kính xin cha mẹ một điều cha mẹ ấy thương xót con và xin chớ trái lòng con cha mẹ ấy cắt nốt những cho thịt còn sót ở các lông đốt này tạm dùng nuôi sống cha mẹ cho qua ngày để đi đến được chỗ cha mẹ đã định Bấy giờ cha mẹ liền theo lời con lại cắt nốt thịt còn dư ở các lòng đốt và chia làm ba phần một phần cho con ăn còn hai phần thì cho mình ăn ăn xong rồi cha mẹ liền từ miệng con để ra đi tu xa để đứng dậy sống theo cha mẹ cho đến khi khuất giảng mới tôi lúc ấy cha mẹ đều cất tiếng gào không thảm tiếng dõi theo đường mà đi khi cha mẹ ra đi cách một khoảng không xa nhiều không nhìn thấy nhau được thì đại tứ tu giả để vì luyện mộ cha mẹ mất nhìn đám đám không rời ôi lâu liền ngã xỉu ra đất nương vì của máu thịt tươi nơi thân thể của thái tử sông cả mười phương các loài ruồi nhăn người thấy liền bầu lại đổ khắp cả trên thân thể để ăn hút đau đớn nhức nhói không thể nào kể xiết bây giờ tay tứ tay còn có chút nít thiệt giữ nơi thân mạng chưa hết liền lập thể nguyện nguyện đời trước có điều gì oan áp từ đây sẽ trừ sạch hết và từ ngày nay trở đi sẽ không dám làm Nửa nay tôi đem thân này để cúng dường cha mẹ tôi Nguyện cho cha mẹ tôi thương được mười một điều phúc đức Một khi ngủ được an vui ai khi tức cũng được an vui ba không thấy ác mộng cũng chưa thiên thường ủng hộ năm mọi người đều ái kinh sau không gặp phải những sự kiện tụng liên can triều đình bảy không bị xóm cấm tám không bị giặc giả chín không bị mưu hai mười không bị tiêu diệt mười một gặp việc gì cũng đều được tốt lành và còn bao nhiêu những máu thiệt sót lại nơi thân thế này xin đem bố thí cho các loài ruồi muối đều khiến cho được no đủ khiến cho tôi đời sau được thành Phật khi được thành Phật rồi sẽ đem thức ăn bằng giáo pháp trừ trong bệnh sinh tử đói khát cho tất cả chúng sinh khi tai tử tu xa để phát nguyện như thế rồi trời đất bóng phát khởi sâu thư trận đồng mặt trời ẩn mất cả tinh quan các loài cầm thú sợ hãi đuổi chạy tán mát khắp bốn phương nước ở đại hải nổi sông dữ dội núi tu di khuynh đáo giao động mãi đến cõi trời đau lời cũng đều dùng chuyên mạnh mẽ bây giờ vua thính đề hoàng nhân liền đem chư tiên ở dục giới đi xuống cõi diêm phù để hoa làm những loài sư tử hổ đang trần mắt dầm chân gào rông trần vần nhảy nhót như muốn lại vô bánh để ăn thiện thử xem thái tử có sợ hãi thoái tâm hay không thái tử tu xà để trông thấy các loài cầm thu ra oai có vẻ rất dữ tận liêm dùng lời nhỏ nhẹ báo nếu các ngươi muốn ăn thịt ta thì tùy ý mà ăn chớ sao lại muốn làm ta sợ hãi như thế thiên đế thích nói ta không phải sư tử hổ lang đâu mà là thiên đế thích muốn đến đây để thử ngươi vậy bây giờ thái tử tây thiên đế thích thì trong lòng rất vui mừng thiên đế thích hỏi thái tử nhân giả có thể bỏ được những việc khó bỏ nhân giả ngày nay đem cả thân thể xương thịt cúng dường cho cha mẹ có những công đức như vậy là để nguyện sinh nơi cõi trời làm má vương phạm vương thiên vương nhân vương ngày chuyển luật thánh vương tu xa để trả lời thiên đế thích tôi ngày nay chẳng nguyện sinh nơi cõi trời làm ba vương phạm vương nhân vương hay chuyển luân thánh vương mà tôi chỉ muốn cầu đạo quá vô thượng bồ đề để, để độ thoát cho tất cả chúng sinh thiện đề thích nói ông thật là đại ngu đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác phải chịu cần khổ rất lâu rồi sau mới thành ông nay làm sao lại có thể chịu đựng được những sự cần khổ ấy tu xa để đám giả sử vòng sắc đun đó để ở trên đầu nhưng trọn sẽ không vì những sự ấy mà thoái chuyển đạo vô thượng thiên đế thích nói nhân ra chỉ nói xuống thì làm sao có thể tin chắc được tu xà đề liên lập thể nguyện nếu tôi nói dối thiên đế thích thì thân thế tôi sẽ mãi mãi bị chia lìa còn không như vậy thì nguyện sẽ được bình phục như cũ máu huyết trở lại trắng thành sửa thái tử phát nguyện vừa dứt lời từng đi thân để bóng bình phục như của máu huyết lại trở nên trắng như sữa hình dung thân tướng đẹp đẽ gấp bội lúc trước bây giờ thiên đế thích liền khen ngợi quý hóa thầy quý hóa thầy ta nay không thể bị kiếp nhân giá nhân giá quá là tinh tận dụng mạnh không bao lâu sẽ chứng đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác nếu khi chứng được đạo quả ấy thì nguyện độ cho tôi trước khi đó thiên đế tinh ở trên hư không liền ẩn trắng hiện nói về vua và phu nhân đã đi tới được nước láng giềng lúc ấy quân vương nước kia liền ra rất xa để nghe tiếp cùng cấp đầy đủ các thứ cần dùng xứng y bây giờ đại vương mới thuật rõ với vị quốc vương kia tất cả sự tình như trước nào là con tôi rất yêu dưỡng đem cắt cả thịt nơi thân thể để cung trường cho cha mẹ quốc vương nước lang giềng kia nghe nói như vậy rồi rất lấy làm cảm mến thay tử tu xa để hay bỏ được những việc khó bỏ đem tân tế huyết nhung cúng dường cho cha mẹ yêu dưỡng như thế thật là hiếm có vì cảm mến những đức hạnh từ hiếu như vậy nên quân vương kia tức thì phát khởi buôn đạo binh trở về cùng với đại vương để diệt trừ kẻ phán nghịch là đại thần la hầu giang nam thế là đại vương liền đem bốn binh thuận đường trở về đồng thời vua la xà cùng với phu nhân cùng tìm đến chỗ thái tử tu xà để nơi trước đây cha con đã từ biệt nhau với một ý nghĩ con ta đằng nào cũng đã chết rồi nay ta sẽ thu nhặt hài cốt của con đem về bản quốc vì lòng thương con quá nên vừa dõi theo điểm kiếm vừa gào không dơ thảm thiết nhưng bóng từ xa sống thấy con thật thế vẫn bình phục như trước lại có phần đoán nghiêm đẹp đẽ gấp bội lần liền đến trước bồng ấm lấy con trong lòng vừa thương vừa mừng hỏi thái tử con con vẫn còn lòng sống đại tứ tu xà đề liệt đem tất cả sự tình như trên kể cho cha mẹ nghe cha mẹ rất vui mừng rồi cùng nhau dùng voi lớn làm phương tiện chuyên chở trở về bản quốc vì thái tử tu xà đề có phúc đức rất lớn nên đánh lại lại được nước và lập tay tử lên làm vua đức phật bảo tôn giả nan phủ vương lúc bấy giờ hiện nay là cha ta duyệt đầu đàn phu nhân lúc ấy hiện nay là mẹ ta ma gia phu nhân còn tái tử tu xa đề này chính là ta thỉnh ca mâu đó đây là ông a nhã kiều trần như này vậy khi phật nói về sự hiếu dưỡng đối với cha mẹ ấy trong chúng có hai mươi ức bồ tát đều chứng được viễn tài vô ngại đem lại lời cho tất cả lại có mười hai vạn bồ tát đều chứng được vô sinh pháp lại có các vị Bồ Tát nhiều như những hạt vi trần ở khắp mười phương tới đều chứng được Đà La Ni một lại có các vị thánh văn duyên giác nhiều như số ca sông hàng như vi trần đều lìa bỏ tâm nhị thừa hướng về nhất thừa rốt rao lại có các ưu bà tắc ưu bà duy nhiều như số vi trần hoàng chứng đưa sớm quá cho đến quả lại có trăm ngàn người phát tâm vô thượng tranh đẳng tranh giác lại có các chư thiên long quỷ thần can thác bà a tu la ca lô la khẩn na la ma hồ la giả nhân và phi nhân hoàng phát tâm bồ đề cho đến phát tâm cầu đạo quả thanh văn minh chi phật phật bảo tôn giả a nan bồ tát vì tất cả chúng sinh thịnh hành những khổ hạnh khó làm hiếu dưỡng phù máu đêm thân thể huyết nhục cung cấp cho cha mẹ Việt đó là như thế tất cả đại chúng nghe Phật nói Pháp đều được những ích lời thù thắng vui mừng làm lễ Phật rồi nhiều quanh theo phía bên phải lui chờ ra chúng quỳ gối tụng sấm tháng bảy vũ lan ơi để tử chúng con hướng về chư phật chư đại bồ tát cùng chư thanh hiền dâng lời sám hối đến trên cha mẹ từ vô thủy kiếp ờ, cho đến kiếp này à, nhờ ơn cha mẹ mới được thân này máu thịt mẹ cha đắp thành thân ấy bảo bọc chở che dưỡng nuôi lo lắng à, mà con tâm tôi à, thật quá ngu si ân chẳng nghĩ nghĩa không biết trả ích kỷ tham lam theo bè bạn ác chỉ lo ăn chơi lạc loài rong rỡ tổn hại tài sản thân danh cha mẹ hoặc trộm hoặc vỡ hành xử cây độc đối với cha mẹ nhẹ thì trách cứ dần hẳn dày là nặng thì sân hận mang nhiệt gia hình đóa đầy mẹ cha coi như ở đời chẳng nghĩa chẳng ân khiến cho sông thân ờ, đau đớn tột cùng hôm nay chúng con được theo học Phật hối hận vô cùng à, cuối xin cha mẹ từ vô lượng kiếp cha mẹ hiền tiền à, thứ tha con trẻ à, ngu giải vong ân con thầm xin nguyện à, theo Phật tu hành à, Bồ Tát châm truyền à, thánh tăng tinh tân vuông tròn đạo hiếu dù trái bao kiếp mà cắt thịt xé xương cũng nguyện không nàn dẫn dắt mẹ cha vào dòng Phật pháp giúp cho cha mẹ đến nơi bên bờ an vui giải thoát chắp tay con nguyện cầu xin chư phật bồ tát thánh hiền chứng minh chúng con dâng lời sam nguyện gia tâm cứu độ để tử chúng con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 qua kinh văn chúng con lại biết được để tu tập hạnh hiếu. Mà Bồ Tát vì tất cả chúng sinh thực hành những khổ hạnh khó hành, hiếu dưỡng phụ mẫu, đem thân thể huyết nhục cung cấp cho cha mẹ, rồi lại tự mình siêng tu phạm hành, thực hành các pháp, tích tập các công đức cầu vô thường đào, dẫn dắt cha mẹ vào trong Phật Pháp. Như Thái tử Tu Xà Đề, trong câu chuyện đã đem thân huyết nhục cúng dường cho cha mẹ để cha mẹ vượt qua khổ nạn, mong cha mẹ được nhiều an vui, lại còn bố thí cho các loài chúng sinh, đều khiến cho được no đủ để hồi hướng cầu thần Phật để độ thoát cho tất cả chúng sinh. Đệ tử chúng con hôm nay cảm nhận được hạnh hiếu của chư Phật, chư Bồ Tát thật quá to lớn, không thể lấy lòng nghĩ và lấy miệng bàn cho giết được. Chúng con xin nguyện nương đức trên sư phụ, bậc thiền hữu tri thức, học đòi theo chư Phật Bồ Tát, mà phát tâm Bồ Đề, tinh tấn với thiền Pháp, tu tập hiếu hành báo hiếu mẹ cha, hồi hướng cầu đạo vô thường, làm lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Chúng con nguyện đem công đức tu tập theo chương trình Vũ Lan Báo Hiếu cầu siêu gia tiên ngày hôm nay,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 từ quy y pháp người A nguyện là cho chúng sinh người A thâm nhập mà kinh tạng người trí tuệ như A biển quý ai tăng ơi nguyện cho chúng sinh ơi quản lý đại